trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa Hôm nay mình sẽ mở một series mới Nó tên là Hitman và tựa game này vừa mới ra mắt vào ngày hôm nay Và bây giờ mình sẽ quay tựa game này luôn và mình sẽ bắt đầu game ngay bây giờ Thì nãy giờ mình cũng có tìm hiểu khá là nhiều và cái cái phần cutscene đầu tiên mà các bạn vào game này á Sẽ là hai cái nhiệm vụ mà trước đó mình đã làm đó chính là Freeform Training với uh, The Final Test Thì cái nào các bạn các bạn nào muốn coi lại cái phần này thì các bạn chỉ cần đơn giản bấm cái link phía dưới mình sẽ để phần ờ, hai tập đầu cho các bạn coi thì mình sẽ không quay lại hai tập đầu nữa mà mình sẽ quay tiếp cái nhiệm vụ tiếp theo đó chính là nhiệm vụ ở Paris ở đây thì đây mình sẽ cho các bạn coi lướt qua cái phần story nó giống hệt như cái phần trước là ờ, cái phần uh, beta nè này cái này cái này y hệt luôn không khác gì cả phần cinematic cái kiểu vân vân và tới đây thì dừng lại ở đây thì chúng ta có một cái nhiệm vụ mới đó chính là ta làm mission the showstopper và cái nhiệm vụ này hiện tại trong cái phần uh, Hitman này chúng ta chỉ có một cái nhiệm vụ này thôi và nó có rất là nhiều cách tiếp cận khác nhau và các bạn có thể làm mỗi cách để tiếp cận cái hai nhân vật chính này và các bạn sẽ hiểu hai nhân vật chính này làm cái gì trong uh, sau khi bạn coi cái cái scene này cái cinematic này giờ mình sẽ bê cho các bạn bật cho các bạn coi Good evening 47 Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin one of Europe's leading couture brands Your targets are sanguine owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets unscrupulous and opportunistic. Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Morgolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguine show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguine show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dahlia Margolis, beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. và đây chính là cái phần mở màn của nhiệm vụ này và mình sẽ kể với bạn ờ, trong cái phần quá trình ờ, làm nhiệm vụ này luôn và đây là cái những cái gì mà mình sẽ chuẩn bị để có thể vào cái nhiệm vụ tiếp theo uh, ờ, Lore Agency Pickup để coi mình xem mình có cái gì đặc biệt hay không mình vẫn muốn một cái lockpick để mình mở một số cái cửa nếu các bạn nào làm nhiệm vụ này các bạn sẽ thấy một cái lockpick này sẽ dần hiệu quả khi mà các bạn cần để làm uh, một số ví dụ được nhiều cái tiếp cận khác nhau mà lúc đó mình sẽ làm cho các bạn chỉ mình sẽ chỉ các bạn sau thì uh, có bài bộ đồ chính mình sẽ đang mặc cái bộ đồ màu trắng này nếu mà bạn nào order reorder the game thì nó sẽ cho bạn cái này thì với lại nó sẽ có nhiều cái tiếp cận hơn và để coi Ever Center thì nếu các bạn uh, để coi hiện tại là mình chỉ có được vô cái phần này thôi và cái, cái tức là cái story location tức là cái vị trí mà các bạn ban đầu các bạn có thể chơi ngay lập tức luôn khi mà các bạn tham nhập vô cái ờ, cái chỗ đó tức là mình sẽ chọn cái cách ban đầu mà các bạn sẽ chơi đó chính là đi từ cửa ngoài vô là khách mời chứ không phải là kiểu như là là, là, là nhân viên trong đó và lập kế hoạch lên dưới ông, giết ông này ok mình sẽ vào game luôn để cho các bạn coi luôn và nó có rất, rất là nhiều cách tiếp cận cho nên đó, là cái những tập sau mình sẽ cố gắng quay những cái tượng khác nhau để mình à, nghiên cứu và phát hiện thêm nhiều cách nữa và cái cách đây là cái cách đầu tiên mà mình suy nghĩ tới và khá là dễ cũng không hẳn là dễ nếu như các bạn làm theo chương trình thì nó sẽ dễ còn nếu các bạn nào tùy cơ ứng biến nó sẽ ra một cái hướng khác nữa và có rất là nhiều cách để hoàn thành cái nhiệm vụ này dường như các bạn nếu mà nhìn mới ban đầu tưởng là khó như nhưng mà càng nếu các bạn càng chơi chơi chơi và tìm hiểu nhiều hơn nó sẽ có nhiều cái cái mở rộng hơn để các bạn thể khám phá cái này và các bạn có thể uh, tìm nhiều cách để giết hai ông nội đó thì hầu như trong bảy này chỉ có hai người đó mà thôi và các bạn đều nó sẽ ra nhiều thêm mà dưới dạng DLC chỉ là mình có lẽ mình uh, khá là thất vọng khi mà game chính thức ra mắt thì cũng chỉ có một nhiệm vụ như thế này mình nghĩ ít nhất cũng phải hai ba cái trong khi mình nếu mình mò thì cũng chỉ có một cái Paris thôi nhưng mà phải nói là một cái nhiệm vụ này nó tốn rất là nhiều thời gian và công sức để làm nên tại vì nó có rất là nhiều cái chi tiết trong đó và buộc cho mọi người chơi phải tìm hiểu rất là nhiều mới phải hoàn thành tất cả challenge và tất cả những cái nội dung mà nó đem lại nhưng mà không sao chúng ta sẽ tìm hiểu sâu và những cái DLC sâu mình sẽ cố gắng mình uh, cập nhật cho bạn hình như là mỗi tháng một ra một cái hay sao á thì mình biết là vậy thì khi nó ra mình sẽ cố gắng quay sớm nhất có thể và có thể upload ad lên cho các bạn coi và nếu các bạn nào thích thì hãy cho mình một like và subscribe để các bạn các bạn thể được nhận thông báo khi mà mình ra clip mới dễ dàng hơn và hiện tại là mình cũng đang quay uh, The Division cho nên nếu mà bạn nào thích cả hai series các bạn hãy cho mình biết trong fanpage cũng như là trong in, uh, uh, comment để mình có thể coi và các bạn là động lực lớn nhất để mình uh, làm video clip ok ok và gì đây bên bị gì đây ồ oh, lâu lâu cái bị lắc vậy ok chúng ta vô nè Dalia Morgulis. Ở đâu cái uh, game này ờ, trên PS4 thì mình thấy nó cũng chưa gọi hẳn là optimize ngon cho lắm nhưng mà nó chơi cũng tạm được và nó có cả <laughs> unlock frame rate đó unlock frame rate là cái gì thì nó cái mình sẽ chỉ các bạn ngay đây ok và chúng ta đã bắt đầu vào game nhé các bạn khá là nguyên nga chán lệ quá chuẩn luôn lâu lâu có drop fps nhẹ nhưng mà không sao thì uh, cái fps trong tựa game phần này nó cũng như mình nói trước đó là mình có thể cảm nhận được khi nào mà nó chạy 60 fps và rõ ràng các bạn trong phần setting các bạn có thể thấy được một điều là có hai chế độ của frame rate nếu bạn chào chỉnh ở lock locket như mình á thì trong những cái khúc nào các bạn có thể lên được 60 nó sẽ cố gắng lên 60 cho bạn và nếu bạn nào chỉnh uh, kẹt thì nó sẽ luôn luôn lock 30 fps cho các bạn chơi thì các bạn nào bạn tùy theo mức độ thôi các bạn muốn chơi 30 30 thì các bạn cứ để locket thì nó sẽ tiện hơn là chỉnh, chỉnh như mình chứ nếu mình thì nhiều lúc nó còn hay drop nên rất là bực mình nhưng không sao chơi nó vẫn có cảm giác nữa nó đỡ hơn chơi 30 và game này hoàn toàn có thể là lượt 60 thì mình nghĩ là vậy PS4 mà dư sức mà và để coi nhưng mà chính của mình đang bước xuống đó đó cao màu đỏ nhưng mà trong một cái nhiệm vụ như thế này chúng ta có tới hai cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải làm đó chính là giết ông đó với giết cái bà kia thì cứ từ từ mà chúng ta có thể tiếp tục uh, tiếp cận hai người này tuy nhiên các bạn có thể thấy là trong game này nó có rất là nhiều cách tiếp cận và để cách để tiếp cận từ đó chúng ta buộc phải tìm cái người mà có liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta đang đang cần tìm thì bây giờ cái cái uh, cái cơ hội đầu tiên mình tìm đó chính là cái cơ hội của hàng này thì uh, cách đầu tiên chúng ta sẽ tìm đó chính là đột nhập vào bên trong dưới dạng là một nhân viên uh, bồi bàn và hai thằng này là hai thằng bồi bàn và nó đang tạo cơ hội cho mình để để mình có thể tiếp cận vào bên trong mọi thứ đều có thể là một cái cơ hội cả các bạn theo mình thấy là nó có rất là nhiều cái cơ hội điển hình như là nhân viên sửa đèn nhân viên sửa điện cái kiểu rồi uh, thanh niên uh, rất nhiều luôn ấy private meeting rồi tùm lum la mình cũng phải đang tìm hiểu tất cả để xem nó có gì đặc sắc tại vì mỗi cái này nó giống như một cái easter egg luôn rồi ồ uh, cái hình này hình hitman luôn hả nhìn tục quá vậy đó thì uh, ok bây giờ sẽ đợi hàng này cái đã các bạn cứ kiên nhẫn một tí tại cái video này hầu như là các bạn buộc phải kiên nhẫn hầu mỗi lúc luôn á là tại vì theo mình thấy mình ngồi chơi mấy tiếng rồi bây giờ mình cũng mới phát hiện và mình ờ, làm nãy giờ mình mới có hoàn thành và bây giờ mình sẽ cho các bạn coi thì các bạn cứ đi theo này và bóp cổ con này nếu các bạn nào không bóp cổ được thì các bạn cứ giết nó luôn không sao cả và ok các bạn lôi nó vào đây bỏ nó vào đây để giấu các bạn trong tựa game này các bạn nhất thiết phải giấu tất cả mọi người mọi các bạn thấy và tuy nhiên các bạn phải chạy xuống dưới này ok và vấn đề tại sao các bạn phải chạy dưới này tại dưới này nó có cái recipe tức là cái công công thức để các bạn pha chế thuốc ơ lộn <laughs> không phải pha chế thuốc nữa mà là pha chế đồ uh, thức uống và mình khuyên các bạn các bạn nên kiếm một con dao nhưng mà các bạn cầm lên các bạn nhớ cất vô liền nếu không tụi này sẽ phát hiện như tụi như tụi nó sẽ bảo là các bạn đi giết người kiểu như vậy và đơn giản là các bạn khi cầm lên các bạn phải cất vô liền thôi và các bạn chạy ra lại và các bạn chạy lên trên ngay chỗ hồi nãy và cái từ vô để uh, trộn vào bên trong mình đâu muốn dùng bộ áo màu trắng ở bên ngoài nhưng mà mình rất là tiếc tại vì mình rất thích cái bộ đồ đó mình cũng nghĩ là chắc cũng phải có cái cách nào đó gọi là cho phép các bạn có thể trà trộn vào bên trong mà vẫn mặc được cái bộ đồ đó đó là một cái challenge mới nhưng mà cái điều thú vị trong cái nhà bếp này á là trong nhà bếp này có thuốc chuột thậm chí hai cái các bạn mình nghĩ là bạn nên lấy tới hai cái luôn nếu các bạn nào uh, cẩn thận hơn tại vì một chút các bạn sẽ đầu độc trong kia bằng cái thuốc chuột này và khi các bạn đầu độc uh, đầu độc xong thì các bạn sẽ có chuyển sang nhị hướng là nhiệm vụ là các bạn đi uh, tìm con nhỏ kia thì uh, tìm con nhỏ kia trong phòng của nó sẽ có ly nước và nếu các bạn nào muốn đầu độc nó thì các bạn hãy dùng thêm cái này tuy nhiên thì mình sẽ sử dụng cách khác ok và ông này tú đằng kia rồi Tenderbar và còn lâu nữa ổng mới tới cho nên mình mới nói với bạn hồi nãy là chính là các bạn buộc phải chịu khó kiên nhẫn ngoài ra thì các bạn không thể làm xong cái vụ này nếu các bạn không chịu kiên nhẫn và ngay đây các bạn sẽ có nút là tender bar và mình cũng nhắc lại các bạn nếu các bạn nào không lấy cái recipe dưới hầm hồi nãy các bạn sẽ không đứng được ngay cái bar này tại vì ờ, cái thằng kế bên nó sẽ biết cái công thức và nó sẽ đứng đây hoài luôn nó chặn bạn nó không cho bạn vô hoặc thậm chí nếu các bạn vô các bạn cũng không thể nào chế được cả tại vì các bạn không có công thức ok và ngay tại đây nếu các bạn đã vô được đây thì các bạn chỉ phải chịu khó ngồi đợi rất là lâu tại ông kia còn phải qua cái khu mà nãy chúng ta uh, chúng ta vô tức là cái khu mà đầu bếp á khu đầu bếp cái ông nói chuyện một hồi rất là lâu và ông ra đây ông đứng ông nói chuyện thêm một phát nữa rồi ông mới ra tới chỗ mình khá lâu nhưng không sao trong đây khu này không bị phát hiện đâu cho nên các bạn cứ đi thoải mái đi họ cũng chỉ tưởng bạn là một nhân viên bình thường thôi cho nên cái đi vòng vòng nói chuyện cũng chả sao đợi ông nó ra tại ông nó còn lâu mới ra luôn. đây mà ít nhất thì cũng cầu cho ông ra ra sớm sớm rồi ông nói chuyện một phát nữa rồi ông mới chị ra khúc bên này thì uh, theo nếu bạn nào coi cái um, cái scene này kỹ càng hơn các bạn sẽ thấy là uh, Iago là một cái tổ chức mà có thể nói là phi pháp lớn và được uh, tạo dưới một cái bức bình phong là giữa hai của hai người này hai người này kiểu như là một cái hiện tượng ngôi sao toàn cầu về thời trang phong cách này nọ và họ họ không hề hoàn toàn hoàn toàn không hề biết là họ là những người khủng bố kiểu như uh, này nọ đó là ghê thậm chí là giết cả tổng thống các bạn đang coi khúc hồi nãy và MI6 mình cũng không rõ là cái bên của Hitman là bên theo ờ, phe xấu hay phe ác nữa nhưng mà có vẻ như mục đích ban đầu của họ là để để train những thằng này để dành cho mục đích tốt để chặn những thành phần như thế này trong xã hội nhưng mà vừa không hiểu không có không rõ là hai người này nó có gì ghê gớm nữa không có gì đặc biệt đằng sau những cái mối quan hệ này không chúng ta sẽ tìm hiểu sâu và để mình coi xem mình nghĩ là trong game mình có easter egg hay gì đó để nói dài hơn cái cuộc đời của ờ, Hitman và khúc ban đầu trải trải ban đầu của Hitman và có lẽ chúng ta nói chuyện thôi một hồi là ông này cũng bước ra ok và ông này bước ra thì các bạn cứ ờ, đứng ở đây sẵn nè thì ông này sẽ bắt đầu vô đây uống nước nếu các bạn nào không có công thức thì hoàn toàn các bạn không thể nào chế được cái mixer được ok bây giờ chúng ta sẽ làm cho ông này một cái ờ, mixer nó nhìn rất là chuyên nghiệp luôn tuy nhiên vấn đề ở chỗ khi mà ông ấy vừa quay đi các bạn lập tức cho thuốc chuột vô đó ông ấy sẽ quay đi các bạn ông ấy sẽ không để ý nhưng mà các bạn buộc phải làm nhanh tay tại vì ổng sẽ cầm ly nước ở lên ổng lúa uống sau khoảng thời gian nếu các bạn nào không bỏ thì các bạn hầu như các bạn mất cơ hội game này mà tại vì nếu các bạn là không nhanh tay thì hoàn toàn các bạn không còn cơ hội nữa ok như vậy chúng ta là xong rồi đó và ông sẽ uống uh, ngay thôi và khi ông uống ông sẽ đi thẳng vào nhà vệ sinh và chúng ta sẽ đợi trong nhà vệ sinh sẵn luôn đây nhà vệ sinh đây ông sẽ đi vào hướng này đây nó có một cái uh, uh, gọi là sao cái, cái cửa các bạn có thể nhìn qua bên trái nhìn thậm chí qua phía bên phải để tranh ông và đợi lấy ông sao vô đây ông đây ông ói thôi nhanh thôi và chúng ta sẽ đứng đây để đợi một hồi đó là tại sao như lúc ban đầu mình đã nói với bạn là nếu bạn nào chơi game này chịu khó kiên nhẫn tuy nhiên với một cái giá 15 đô mà để cho một cái tựa game hơi ngắn thì các bạn có thể thấy như thế này nó rất là ngắn cũng chỉ có một cái cái cái tòa nhà như thế này quanh đi quẩn lại mà 15 đô thì mình thấy không xứng cho lắm mình thiết nghĩ là khúc đầu khúc đầu ban đầu như thế này cũng phải tới hai ba cái nhiệm vụ trong khi các bạn có thể một nhiệm vụ như thế này biết là nó bự thiệt nhưng mà nó hơi chán đó ông này chết nè và điểm thứ hai nữa khi bạn chơi á các bạn phải chịu khó dọn xác của mấy người này tại vì lát hồi nếu các bạn đi các bạn không để ý họ sẽ bước vào bên trong sau khoảng thời gian ông này ở quá lâu trong cái ờ, khu vực này và nếu các bạn nào không cất xác của ông thì hai thằng đứng tranh đây các bạn thấy đây sẽ có một thằng đứng tranh đâu rồi đây một thằng đứng tranh đây và thằng đó nó sẽ ra nó check đợi sao ông này không lâu uh, ờ, ra lâu quá và không ra nó sẽ check và các bạn sẽ dễ bị phát hiện và tụi nó sẽ đi tìm bạn nhưng mình nghĩ là cũng không sao đâu nhưng mà các bạn nên cẩn thận ở điều đó và bây giờ các bạn sẽ chạy ra khu đằng sau nếu bạn nào đi một hồi các bạn sẽ tưởng chừng như là khu này nó nó không có ai cả nhưng không cái khu này nó vẫn chưa hết nó còn một khu đằng sau nữa và nếu các bạn nào không có bộ đồ màu uh, phục vụ này các bạn sẽ không vô cái khu đằng sau như thế này đây còn một khu nữa khu này khá là bự và đó cũng chính là cái khu mà các bạn uh, thoát hiểm sau khi bạn giết hai người kia xạ tự thoát hiểm thì cũng hơi kỳ nhưng mà cái đây cũng là cái khu mà các bạn có thể thoát ra sau khi uh, các bạn giết hai người kia để mình thủ sẵn cái coin thì cái này là một cái opportunity khác khác nữa mà các bạn sẽ giả danh cái hàng đang chụp hình kia và để coi ok và cái khúc này các bạn không cần phải đi khác như thế này cho như mình nhưng mà kiểu mình muốn nó ờ, ra vẻ đột nhập một tí cho nó ngầu ngầu nhưng mà các bạn cứ đi bình thường đi không sao cả nhưng mà tránh để đi trước mặt thằng này thằng này tại vì nó sẽ đổi hướng các bạn cứ đi vòng vòng trước mặt nó và ngoài cái bên tay trái thằng này còn hai thằng đằng kia nữa và theo mình nghĩ nếu các bạn nào để tụi hai thằng kia phát hiện thì nó sẽ đổi hướng luôn nhưng mà không phải là nó phát hiện ra bạn nhưng mà chỉ đơn giản là đổi hướng thôi và cái điều khó nhọc cái bên bên phải và khi thằng này qua bên phải á, là cái thằng tú đằng kia đó nằm ở chỗ đó và sau khi các bạn đi theo này thằng này sẽ tiếp tục nó đi lại chỗ này đó mới là vấn đề và các bạn phải ngồi khúc này nhưng mà nó cũng đã nói là các bạn phải chịu khó kiên nhẫn một tí và các bạn đợi tiếp đó và thằng này nó sẽ chỉ với các bạn một cái uh, một cái cơ hội mới tuy nhiên cái thằng này thì nó cũng đã được cái thằng uh, kia nó bảo vệ và đứng ở đây các bạn không sao cả các bạn cũng phải đứng đợi một tí thôi chịu khó ngồi đợi một tí LA Politic, ờ, uh, Politic chắc là Politic trong này trong tiếng Pháp thì mình nghe nghĩ như vậy và nó sẽ giới thiệu một cơ hội mới đó chính là 15 giây nổi tiếng <laughs> nói chung là được 15 giây nổi tiếng là được rồi đó ok và cái cái cái này nó còn uh, nhiều cái cái cái mà các bạn phải tiếp cận nữa đó chính là đâu đằng kia của thằng nhá ok thực chất đó các bạn nói nó nói compromise chứ thực chất các bạn cũng chưa bị gì đâu cho nên các hỏi lo ok và bây giờ mình sẽ disguise thằng này và các bạn nên kéo thằng này lại chỗ chỗ khác để tránh thằng kia phát hiện thôi và uh, đây coi các bạn kéo cái khu này được rồi không nhất thiết phải kéo lại tốt hơn chỗ thằng kia kéo ngay đây được rồi đó và các bạn lẻ ra ngoài mà đi nhớ gọi cho Dahlia trước tại nó sẽ tới căn phòng đó khá là lâu và cái khoảng đường mà nó đi các bạn đủ để các bạn làm những việc khác và trong khoảng thời gian các bạn làm việc khác thì mình nghĩ là nhỏ kia nó sẽ đi uh, đi vòng vòng cái khu đó tại vì nó còn đi một lượng vòng nữa nếu bạn làm những nhiệm vụ khác á thì các bạn sẽ thấy rõ ok và mình sẽ vào khúc này đi và chúng ta sẽ ghé qua cái khúc mà gọi là sao ta cái khúc đó gọi là trang điểm cái gì đó khu trang điểm đây khu đằng sau sân khấu và chúng ta sẽ lên sân khấu để biểu diễn một phát cho các bạn coi cho nó ngầu tí ok qua đây chúng ta sẽ qua đây là chúng ta phải trang điểm cái mặt nữa nếu chúng ta không có cái mặt thì chúng ta không nào không thể nào lên trang uh, thi đấu được này tên là Sebastian và chúng ta phải trang điểm giống như cái cái uh, trong cái phần mà uh, poster đó trang điểm đậm vô kẻ mắt đen vô nhìn nó mới ngầu đó đó đang trang điểm nhìn trang điểm có vẻ ngầu đấy chứ mình không biết cái show này show gì nhưng mà có vẻ như là nó trang điểm với mặc đồ nhìn cũng cũng thời trang đấy chứ nhưng mà nhìn cái kết với trang điểm nó nhìn nó hơi tởm nó nhìn nó hơi tục nữa nhìn giống như nó mà làm thêm cái cặp nữa nhìn giống God, uh, ờ, God of War đó đó nhìn quá dữ thêm cái đầu chọc nữa là quá thêm cái đầu chọc như vậy là quá chuẩn luôn rồi đó đó, đó quá đẹp luôn good work man break a leg ok chúng ta sẽ đi tiếp cái mấu chốt quan trọng là các bạn phải trang điểm như thế này thì các bạn mới có thể tiếp cận được con nhỏ kia ok và nếu các bạn nào không trang điểm thì các bạn sẽ có vấn đề khi mà các bạn chơi và nhỏ kia nó sẽ không tới đúng cái như bạn đã hẹn trước và đây giờ chúng ta sẽ ra sân khấu đồ và chúng ta đang đi cách quấn nha các bạn đồ đồ và đây cách quấn đây work the catwalk quá chuẩn luôn ồ cái sàn catwalk những cái nước nữa nè chúng ta đang đi trên nước luôn á đó. đó nước nó chảy xuống hai cái hai cái hai bên ồ quá dữ luôn quá dữ luôn meet up with margolis và sau khi bạn đi catwalk thì các bạn mới thể gặp được nhỏ kia vấn đề tại sao các bạn không thể gặp nhỏ kia liền sau khi các bạn không đi cho sao không đi cắt quốc á thì nếu mà bạn không đi cắt quốc bạn sẽ bị một vấn đề đó chính là có một thằng uh, lính canh con nhỏ đó và nếu các bạn nào không làm như vậy thì uh, làm các bạn làm như vậy thì con lính canh nó sẽ không lo canh uh, không canh bạn nữa thì nó sẽ tiện hơn thôi nếu các bạn là làm cách kỳ thì nó mình cũng biết phải nói sao để làm cho bạn uh, dễ hơn nữa tại vì theo mình thấy phải phải bạn phải đi cách quốc thì bạn phải tránh được cái khúc đó và ngoài ra mình thấy nó cũng khó nhưng mà buộc cái đó tôi cũng phải tùy cơ ứng biến thôi chứ cũng không gọi là hay được nữa còn nếu muốn hay các bạn buộc phải đi cắt quốc rồi thì nói chung nó cũng không có tốn thời gian đâu cho các bạn cứ thoải mái đi ok rồi đi hướng nào cũng lên mình nghĩ mình đi tay trái đi tay trái thì sẽ nhanh hơn ok là lên luôn á mấy chỗ này thì nó hơi khó nhằn một tí phút trên mình sẽ cân nhắc các bạn ờ, nhắc lưu ý các bạn một điều là các bạn tránh sử dụng một số vũ khí tại vì uh, lính ở bên ngoài nó vẫn sẽ nghe được U uh, nếu bạn chạy ra ngoài khúc đó các bạn sẽ bị uh, recorded bởi uh, một cái camera hình như mình nhớ đâu rồi thì mình tìm cái đường lên coi nó có cái đường lên nữa nhớ đâu đây hình như không phải luôn wow wow wow khúc này thì càng không I don't see it đâu rồi ta à đây đây đây, đây cái đường lên đây cái đường lên đây giờ chúng ta sẽ lên gặp con Margolis để giết nó quá chuẩn luôn phải phòng nữa không không phải không phải à và nếu các bạn nào đi qua cái phòng bên này các bạn sẽ thấy được cái hội bàn tròn đây You're in good work Đây là cái hội bàn tròn Tất cả thành viên trong IGO đang nói chuyện với nhau Để bàn cái công việc đó Và vô tới bên này các bạn phải cẩn thận Đấy các bạn thấy không đó và nhỏ này nó vừa ra luôn và cái chỗ nó đóng lại và chúng ta sẽ nói chuyện con nhỏ này nếu bạn nào không làm cái kết quốc thì sẽ có thằng uh, lính nó đứng ở đây và buộc các bạn không thể nào tấn công được nhỏ này cả ok và chúng ta sẽ lấy một cái con dao ok và đúng vấn đề tại sao mình dùng dao á là tại vì con nhỏ này nó nếu mà bạn bắn nó thì hai kia nó sẽ nghe ok và chúng ta phải làm nhanh lên lôi nhỏ này đi mình cũng không nghĩ là sao máu me đầy nhóc như vậy mà nó rồi ờ, vô vô em ơi vô ngủ nghỉ khỏe chúng ta đã giết được hai đứa rồi nhé hoàn thành nhiệm vụ luôn rồi đó máu me gì mà tụi nó vẫn còn ok vì chúng ta sẽ ra khu bàn tròn này <laughs> và tụi nó vẫn đang đấu giá cái cái uh, ờ, cái, cái cái cái danh sách NOC gì đó mình cũng không rõ nữa nói chung cái đó không nó không tốt đâu và nó rất là nguy hiểm ở đằng khác và cái con nhỏ đó chính là cái bộ não đằng sau tất cả mọi chuyện và chúng ta vừa triệt tiêu nó bằng cách ăn nguyên một cây ờ, dao thái lan vào đầu nice không biết phải dao thái lan nào mà nói chung là dao nhìn giống dao phay ờ, nhìn giống rồi đó và chúng ta phải chạy ra cái sân sau cái sân mà chúng ta uh, cái sân mà chúng ta đây uh, lấy cái bộ đồ này á và chúng ta thoát ra thôi hay là xong nhiệm vụ và xong cái Hitman DLC thứ nhất rồi đó hay là dễ và chúng ta sẽ được một cái cutscene mới và nếu các bạn nào thích cái series này của mình thì à, hãy cho mình like và subscribe nhé ok vô này kết thúc nhiệm vụ bye bye How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. Five years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor, good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for.